Vâng, chào quý vị bạn Hôm ra lại gặp chiếc Aventador đi ăn uh, bão Việt Nam vô địch Ai là người cầm lái, em Tùng Vàng là người cầm lái Ô, oh, anh Hưng Ca sĩ Tuấn Hưng cầm lái Aventador Đi vào sea, en una casa Hưng ơi Hưng là người đang cầm chiếc Lamborghini Aventador Raster chất quá anh em ạ Mm. <gasps> <gasps> mới xin chào các bạn à, người đang cầm lái chiếc Lamborghini Aventador Raster màu đỏ này chính là nam ca sĩ Tuấn Hưng và ngồi bên cạnh anh chính là Từ à, Baby That's, uh, à, một uh, hot girl hot girl đúng rồi anh uh, mới tặng chiếc uh, S450 Luxury có giá khoảng 4,7 tỷ đồng hiện tại anh đang cầm lái chiếc Aventador Raster rất đông rất đông người đã nhận ra ca sĩ Tuấn Hưng trong ờ, chiếc Lamborghini này và đã có những người chụp ảnh cùng rất nhiều rất nhiều người đã nhận ra nam ca sĩ Tuấn Hưng đang cầm lái chiếc Aventador Raster

rất nhiều sự chú ý của người dân đi đường đó là nam ca sĩ Tuấn Hưng đông rất đông nhiều rất đông người đã nhận ra nam ca sĩ và đi theo rất nhiều người muốn à, chụp ảnh selfie cùng Tuấn Hưng cầm lái Aventador Quý bão rất đẹp trai đúng là ca sĩ Tuấn Hưng anh Hưng ơi Tuấn Hưng và vợ cứ đi đâu về Đưa đây Hưng ơi đây là cầm lái chiếc Lamborghini Aventador roster rất quá anh em ạ